Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. hiệp 1 đã được bắt đầu. Anon. và Dijk. Fabinho. Đọc tình huống quá hay. Havertz sẽ có một tình huống ném biển Anon Pha phá bóng thiếu quyết đoán Phạm lỗi đã qua rồi quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương dứt điểm mọi thứ đã qua đi Anderson. Dứt điểm. Fabinho. Thiago Alcantara. Robertson. cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ và cắt bóng thành công bất con Pereira Madison rất nhanh thể lực tốt và đọc tình huống hay Henderson rất thoáng Bất hiếu đi một trước may mắn Và cả một sự chính xác cuối cùng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 Tillerman rất bài bản rất tốt cú treo bóng rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ dứt điểm không được Anon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 Juan Catarral. lỗi rồi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 rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Henderson rất thoáng phạm lỗi tình huống quá hay Harvey Barnes Merchant Rất thoáng Harvey Barnes Đi bóng rất sung anh Quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Madison đi bóng rất sung anh đường truyền rất tốt tiếp tục đi bóng nguy hiểm nhận lại bóng dứt điểm tỷ số đã đổi cho Liverpool có lẽ là không thể cưỡng được sức ép đến từ phía cao thủ Liverpool một kịch bản tuyệt vời dành cho những người đang theo dõi Liverpool và yêu mến đội bóng này. giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc một pha vào bóng rất nguy hiểm rất thoáng cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải đường chuyền, cắt bóng rất hay vẫn tiếp tục đi bóng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 một cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào ập vào và ra chân rất nhanh kỹ thuật rất tốt một cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào niềm vui dành cho các cổ động viên mặt trên sân và có lẽ lúc này thì rất nhiều rất nhiều các cổ động viên đang theo dõi của mình TV cũng thực sự hạnh phúc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 Henderson. NDD. Madison. Mohamed Salah An Hồng Được chuyền Không có gì khó khăn cả Tillerman Rất thoáng Salah quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Jamie Vardy tốc độ rất tốt Jamie Vardy cú treo bóng lại pha bóng này không được chuyển hướng quá hay việt vị mất rồi khá vô duyên nhìn bóng không được nhí, chuyển hướng quá hay Salah tình huống bóng lót quá tốt Harvey Barnes Madison Rất hay Không có gì cả Bertrand Lỗi rồi trọng tài đã rút ra một thẻ vàng Jamie Vardy Tielemans xuất sắc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 Harvey Barnes. Pressing rất hiệu quả. Đọc tình huống tuyệt vời. Henderson. Tình huống bóng lót quá tốt. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Quá hay. Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Nguy hiểm. Salah Harvey Barnes Cắt bóng rất hay Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan Để lấy quả bóng từ chân đối phương Đi bóng rất sung anh tình huống bóng lót quá tốt Salah tuyệt vời mất rồi vẫn tiếp tục đi bóng phối hợp khá đơn giản không có bàn thắng và thật là khó tin Hilleman. Jimmy Vardy. Đã có lỗi việt vị. Thiago Alcantara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 diễn có những bước chân di chuyển nhưng đâu rồi sự chính xác trong kỹ năng dứt điểm đã để mất bóng như vậy sẽ có 2 phút bù giờ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 Thời gian thi đấu của trận đấu không còn nhiều. Mọi thứ đã qua đi. Một pha vào bóng rất nguy hiểm. Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng. Jamie Vardy quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Merchant chuyển hướng quá hay Sẽ là một tình huống nỗ lực lên bóng của bên phía cánh trái Havertz chế ra một thẻ vàng rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ và như vậy hiệp 1 đã khép lại Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu Madison Tilleman Pereira Đọc tình huống quá hay Fabinho Salah Che bóng khá khôn khéo Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Một tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng Fabinho Đọc tình huống quá hay đi bóng rất khó chịu lỗi rồi trọng tài đã rút ra một thẻ vàng NDD ý đồ là rất hay tập tình huống quá hay phản công cơ hội Madison Tillerman rất thoáng cơ hội Madison Tilleman Madison Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Harvey Barnes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 cứu thua rất xuất sắc bất hiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng Fabinho đi bóng rất dung anh đi bóng rất khó chịu tiếp điểm phòng thủ rất tốt cú chờ bóng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 sẽ có một tình huống ném biển Tillerman Cú đá ngay Hugo Alcantara Jamie Vardy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 Jimmy Vadi. Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh. Salah tốc độ rất tốt rất tình huống quá hay Merchant rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Jamie Vardy và một pha bóng quen thuộc cú mở bóng rất dài vẫn tiếp tục đi bóng cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Andy Johnny Evans rất bài bản đọc tình huống tuyệt vời Johnny Evan đi bóng rất sung anh cắt bóng rất hay một tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 Fabinho đã để mất bóng Ndidi Bertrand Harvey Barnes một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh Jamie Vardy Jamie Vardy rất tốt tiếp dứt điểm không vào quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương đã để mất bóng cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công rất bài bản Madison Tillerman Madison đi bóng rất khó chịu Madison Pereira Đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý Anon Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương một quả ném biên Madison Madison Jamie Vardy Chè bóng khá khôn khéo từ Guancanara một trận đấu quá hay có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này Madison Madison rất đơn giản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 đã được dồn tất cả vào pha bóng vừa rồi. Speed of thought, efficiency of movement and certainty of outcome. nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến và nó đến rất nhanh nhanh hơn cả mong đợi Madison rất thoáng Johnny Evans Phút thứ 76 của trận đấu Pha xử lý không tốt Rất hay Thiêu Guan Katara Phá bóng hỏng tình huống rất nguy hiểm Jamie Vardy Lỗi rồi Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng thẻ vàng và đó là chiếc thẻ vàng thứ hai một cú sút đây là một pha lấy bóng từ đối sắc cú treo bóng áp sát Một pha vào bóng rất nguy hiểm. Fabinho Robertson Không có gì khó khăn cả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 rất thoáng Harvey Barnes dứt điểm không tốt Một quả ném biên Áp sát Phạm lỗi tình huống tuyệt vời rất quyết tâm bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương Jamie Vardy tình huống phá bóng thiếu dứt khoát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 đọc tình huống tuyệt vời Jamie Vardy Sẽ là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái Harvey Barnes Cắt bóng rất hay Không có gì khó khăn cả Hugo Qatar. Tillerman đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh tốc độ rất tốt Jamie Vardy một tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng Cruz Không có gì khó khăn cả Như vậy sẽ có 4 phút bù giờ Jamie Vardy Đường truyền rất sáng tạo Barnes Dứt điểm và đã rút ra một thẻ vàng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 lỗi rời trọng tài đã rút ra một thẻ vàng như vậy là đã có một chiếc thẻ vàng và đó là chiếc thẻ vàng thứ hai cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương lỗi rời thủ tòa đã rút ra một thẻ vàng tình huống đá phạt ở một vị trí rất thuận lợi Chúng ta cùng chờ xem liệu các cầu thủ có thể tận dụng tốt tình huống cố định này để chuyển hóa thành bàn thắng hay không. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. pha bộc lót trên nhau rất chắc chắn. Và lúc này thì trọng tài chính án rồi còi kết thúc trận đấu